anh review giúp em những microphone nào ngon đi anh dai ok Hi, mình là Trường đến từ BO Studio Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và đây là những micro giá rẻ dưới 1 triệu Đầu tiên sẽ là micro BM900 xuất xứ từ Trung Quốc Nó có giá là 400 nghìn Con micro này nó có uh, sử dụng tụ điện dung tần số rộng của nó là 20Hz cho tới 20 kHz thì độ nhạy cao của nó là trừ 34 dB cộng trừ 2 dB và tiếp theo là micro AT100 con này nó cũng sản xuất tại Trung Quốc luôn tần số đáp ứng của nó là 20Hz cho tới 20 kHz và độ nhạy cao của nó sẽ là 38 dB cộng trừ cho 2 dB điện áp của nó là 5V cung cấp ờ, cho những cái sao kẹt 5V ví dụ như là K10 H9 hay là uh, ờ, K300 Tiếp theo là micro cuối cùng K200 Thì con micro này là micro condenser sử dụng nguồn phantom 48V nó có tần số từ 20Hz cho tới 20kHz độ nhạy của nó là trừ 35 dB và cộng trừ 3 dB à, điện trở của nó là dưới 1000 ohm thì theo mình đánh giá cái microphone BM900 này mình đã trải nghiệm nó thì đối với chất âm thì con này nó thiên về chất âm sáng cái giải bắt trầm của nó nó không được tốt chả lắm thì uh, khi mà mình hát quá to thì nó cũng sẽ hơi bị bể nếu như mà C gần vào cái micro này nên để xa vậy tại vì này mic này là mic dynamics thì uh, cái cái độ com của cái micro này nó không uh, được uh, tốt cho lắm thì các bạn có thể là sử dụng trong quá trình mục đích là mình có thể dùng để thu âm trên máy vi tính cắm trực tiếp dây 3.5 vào trên máy vi tính mình thể thu âm mình podcast hoặc là mình hát thì trong phân khúc con này giá rẻ 400 ngàn cũng khá là hợp lý Tiếp theo là hai cái microphone này thì giá nó sẽ à, xem xem với nhau, một con là 800 và một con là 900 nghìn Thì hai khác biệt giữa hai con microphone này thì mic AT100 này nó sử dụng điện 5V và K200 là điện 48V Khác biệt giữa hai chất âm thì con này nó sẽ ấm, trầm ấm và độ hút nhạy cao về dòng mic dynamic còn mic condenser này nó sẽ tập trung nó lấy giọng hát của mình hơn chi tiết hơn rõ hơn nhưng mà cự ly của nó sẽ không bắt bằng con à, AT100 này nhưng mà cái à, độ com tiếng rồi à, về chi tiết tần số thì nó sẽ nổi trội hơn rất là nhiều và thêm một cái nữa là cái nó lọc âm cho mình rất là tốt hơn là con AT100 này nếu như mà mình sử dụng sao kẹt K10 H9 K300 thì mình sẽ sử dụng con micro AT100 tại vì sao kẹt nó chỉ tích hợp điện 5V à, ờ, hoặc ví dụ như mình muốn sử dụng cái micro này thì mình sẽ uh, sử dụng qua nguồn phantom 48V để cấp nguồn điện cho micro này nếu như ờ, nó sẽ hơi bị uh, ờ, dây cổ hay là nhạt thì có thể là mình sử dụng với cái sao kẹt này qua cái sao kẹt Icon Depop Pro hoặc là Focusrite để mình thu âm và hoặc là ừ, Alexon MK3 thì tổng kết lại ở trong phân khúc những cái microphone dưới 1 triệu này thì mình có thể sử dụng cho qua livestream nè hoặc là thu âm đối với cái micro hai cái micro này thì mình sẽ dùng sử dụng cho mục đích mình livestream còn cái micro này K200 thì mình có thể sử dụng cho thu âm hoặc là livestream đều tốt ha nếu như các bạn là người khó tính mình xin giới thiệu hai cái microphone dưới 3 triệu đồng chuyên về thu âm và livestream thì đầu tiên sẽ là mic AT2020 đến từ hãng Audio Technica giá của nó là 2 triệu 650 nghìn thì nó có dây tần 20Hz cho tới 20kHz và max FPL của nó là 144 dB và búp hướng của nó là Carios dòng mix condenser và tiếp theo là mix B120 đến từ hãng AKG xuất xứ của Áo thì cái micro này có giá đang bán là 2 triệu 800 nó cũng có giải tần từ 20Hz cho tới 20kHz giải tần à, thu và trở kháng đầu ra của nó là 200 ohm ngưỡng áp lực tối đa của nó là 135 dB và cũng là dòng mix condenser theo mình thấy hai con này thì nó sẽ xem xem tầm giá với nhau đầu tiên là cái uh, ưu điểm của con AT2020 này thì cái độ nhạy của nó tốt giải lô và giải hai thì nó sẽ ờ, cân bằng trung tính uh, chi tiết rất là rõ và chất chất âm của nó là rất là chắc và sáng thì theo mình thấy giữa hai con microphone này giá nó xem xem với nhau thì uh, đầu tiên là AT2020 con microphone này nó có chất âm là trung tính thì uh, cái giải uh, trầm giải uh, mix và hai thì nó sẽ không có giải nào nó nổi trội thì nó sẽ cân bằng về cái phần EQ và cái độ nhảy mid của microphone này rất là tốt rõ ràng chắc và sáng à, và cái độ bắt mid của nó cự ly của nó sẽ tốt hơn con à, AT2020 này đó thì nó rất là ấm cái độ chất âm về EQ thì nó sẽ rất là dày ấm áp và khi mà mình hát livestream hoặc là mình thu âm thì nó rất là nhẹ trong à, phân khúc dưới 3 triệu đồng với hai con microphone này thì mình có thể là sử dụng trong quá trình mình thu âm ờ, mình podcast à, và mình ờ, livestream hát live đó. thì mà những cái microphone dòng 48V này thì nó sẽ kết hợp với những sao kẹt như là Icon Depop Pro, Focusrite, uh, ờ, Presonus nè hoặc là UR12 của Stanbus. Nếu như các bạn nhiều tiền, uh, nếu như các bạn muốn một cái microphone cao cấp hơn có nhiều tính năng mình sẽ giới thiệu một cái microphone đến từ Áo của hãng AKG là B420 thì có rất nhiều ca sĩ uh, mua cái microphone này và sử dụng thì giống như là anh ờ, Chi Dân nè uh, ờ, anh Em Trường rồi uh, vân vân rất là nhiều uh, người đang sử dụng sở hữu cái microphone này cho việc mà mình uh, livestream Ờ, hoặc là mình thu âm với giá của con này đang bán tại BU Studio là 6 triệu 250 nghìn và các tặng kèm thêm dây micro con micro B420 này là dòng mix condenser 48V thì nó có giải toàn từ 20Hz cho tới 20kHz thì ngưỡng áp suất tối đa của nó là 135 dB ở ờ, trở kháng đầu ra của nó là 200 ohm ngoài ra con microphone này có nhiều tính năng như là búp hướng của nó rất là đa dạng thì búp hướng Cariot là ở trên này nó có cái hiệu cái trái tim đột ngược ở trên này tiếp theo là nó có hình vô cực thì nó sẽ thu được mặt trước và mặt sau cho ví dụ mình áp dụng trong uh, thu song ca ờ, nam hoặc nữ hoặc là hai người đó tiếp theo là vòng tròn ở đây thì nó sẽ cho mình thu xung quanh đó. và phía mặt sau này nó sẽ có trừ 20 decibel để khi mà ví dụ như âm lượng quá to đi mình có thể giảm ở đây lại ha và phía bên trái nó sẽ có một cái nút là cắt low pass của mình và giải tầng của nó thì à, thu rất là nhẹ và rất là chi tiết nó rất là rõ luôn thì nếu như ai có nhu cầu và muốn cái chất lượng âm thanh của mình cao cấp thì nên lấy con microphone này thì mình trải nghiệm nó khá là ok trong cái à, quá trình mình thu âm hoặc là mình hát livestream rất là hiệu quả luôn Ok mình đã vừa review xong từ microphone giá thấp trung cho tới cao thì nếu như các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi gì đó thì hãy để lại bình luận phía bên dưới này ha mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn nếu như các bạn muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm thì hãy liên hệ đến số điện thoại 0926 46 4549 và liên hệ đến trang web beostudio.vn Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.